em có lại chị chồng bà kia chồng bà kia bả lại bả chửi em đến nhà trọ chửi em luôn bả kia em ra đây nói chuyện em ngu gì em ra em mà ra bảo vĩnh em chứ vĩnh cái giọng dằn lên cõi luôn xong